Chúng ta cùng nhau đi vào tìm hiểu bài ngày hôm nay, đó chính là từ trường. Và trong bài từ trường, trong bài từ trường thì các em cần tìm hiểu một số cái ý lớn như sau. Thứ nhất là chúng ta cần tìm hiểu về nam châm. Cái thứ hai là từ tính của dây dẫn khi có dòng điện. Cái thứ ba là khái niệm về từ trường. Thứ tư là các đường sức từ. Đầu tiên, chúng ta đi vào tìm hiểu về nam châm. Vậy nam châm là những vật như thế nào. Như Ken đã biết là từ rất xa xưa, người ta đã phát, người ta đã phát hiện ra một số loại quặng có thể hút được sắt. Và người ta gọi đó là nam châm. Vậy nam châm là gì? Nam châm là những chất có khả năng hút sắt. Và thực tế nó sẽ có một số loại vật liệu được dùng làm nam châm. Ví dụ như là nickel hoặc là sắt này hoặc là coban hoặc là gadolinium đây là một số loại vật liệu được sử dụng để dùng hay được dùng để chế tạo nam châm và một thanh nam châm thẳng một thanh nam châm thẳng thì ở phần giữa sẽ hút sắt yếu nhất còn ở hai đầu sẽ hút sắt mạnh nhất và người ta gọi đó là hai cực của nam châm Còn một kim 500. Một kim 500 đây Một kim 500 nhỏ được đặt tự do và có thể quay xung quanh một trục thẳng đứng đi qua tâm của kim. Đây, đây là một kim 500 thử. Đặt tự do trên một trục thẳng đứng và có thể quay xung quanh. Đấy. Một, đây là một kim 500 nhá Đây là một kim 500 thử này. Được đặt tự do và có thể quay xung quanh một trục thẳng đứng đi qua tâm của kim. Và khi không có từ trường, khi không có nam châm hoặc là dòng điện đặt gần nó thì ta thấy là kim nam châm này sẽ làm cân bằng theo hướng là Nam Bắc. Còn khi có nam châm hoặc dòng điện đặt gần nó thì nó sẽ bị lệch đi. Đấy, nó sẽ lệch khỏi là phương cân bằng ban đầu. Các em chú ý như vậy nhé. Và cái hướng cái hướng Nam Bắc hai cái hướng Nam Bắc khi mà kim nam châm cân bằng thì ta gọi đó là hai cực của nam châm. Đấy, đó là hai cực nam châm. Và kiệu là cực Bắc hoặc là cực Nam. Cực Bắc thì à, kiệu bằng chữ N, đó chính là Lord. Cực Nam là S gì? Kiệu chữ S, đó là sao? Để cho các em. Một kim nam châm nhỏ được đặt tự do có thể quay xung quanh một trục thẳng đứng đi qua tâm của Kim.